No, I, I know, I know. I send for my police. Now, now I, I, I, I know. gym room exercise. So tonight I call for you, huh? Tonight. thì 7 năm quên mất này đợi, đợi một chút mình có mình có có có tin nhắn tin nhắn bằng uh, tiếng Trung rồi khách hàng họ nói là cơ mân ở sự tuần lũ tiên giờ chờ ném bài liêu sư ủ tờ che cửa bị treo đối sư khách hàng đang đòi à, trả giá đó, ờ, anh em có nhìn rõ à, hơi mờ đúng không là mức độ của 85% 85% nhân với à, này 150 cân là bằng 50 120 125 trường Tại vì uh, à, mắc mark rep như này thì thì cũng là quá bình, bình thường thôi tại vì cái thời điểm uh, tốt nhất của mình là mình on mark rep mình uh, được uh, à, 220 cân mà thời điểm này mình bị đau lưng ấy, khá là yếu tâm sự anh em vậy thôi chiến tiếp nào tuần à, tuần này mình mới đổi lịch tuần trước thì mình tập chân à, tập chân tuần 3 buổi mấy tuần này mình tập tập chân à, xuống còn tuần hai buổi thôi để đẩy cái tay sau này tay sau này to nữa này tại vì tay mình hơi bé đó mình sẽ tăng lên hai buổi tay một tuần hai buổi lưng xô một buổi ngực thôi cũng đáng trí quá nghĩ mà lúc mình quên mất hiện tại thì à, mình đã tập được là 50 phút 51 phút rồi cho một buổi chân thì là mình có hai cái buổi ba động tác và một động tác cuối cùng nữa mệt phết đấy nhỉ chơi tiếp nào lắm rồi anh em bảo là cái đuôi đuôi này của mình thì còn đuôi được bao nhiêu để lại comment ở bên dưới nhá bốn lần à à, à bốn lần lần cuối nữa BCA Mọi người đừng nhầm lẫn thực phẩm chức năng với thực phẩm bổ sung nhé BCA chỉ là cái chỉ là một trong các axit amin để giúp cho cơ phát triển tốt hơn tối ưu hóa hơn thôi mình uống hết rồi à?